Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khả Nam ơi Và ngày hôm nay thì Khả sẽ làm nhiệm vụ gia tạo móc 2k Móc 2k để nhận một cái rương trang bị hiệp cốt Newton Và Khả sẽ khui cho anh em trong video này luôn anh em ơi Và trong video này Khả sẽ tiếp tục khui 100 cái rương đồ xanh Gọi là rương ngọc lục thần anh em Tìm đồ may mắn cũng như là tìm đồ khủng ở cái rương này nha anh em Và anh em cùng chờ đợi thử khui như thế nào nha Khả làm xong gia tạo này sẽ khui cho anh em xem nha anh em 30 giờ tạo là lấy cái rương hiệp cốt luôn trước khi à, khui ngọc lục thần chúng ta sẽ khui cái rương hiệp cốt trước là tính ra chúng ta sẽ có 101 rương đó 100 rương đồ xanh và một rương hiệp cốt đó tại ngay video ngày hôm nay coi thử được gì không nha nào hôm trước à, ở video bắt một khui ngọc lục thần thì khải chỉ à, trả được món đồ nào luôn 50 rương thì khải bốc hơi hết 50 rương luôn em ơi lỗ tồn tập không có gì luôn là tính ra Khải bay hết gần 7 kim cái bắt đầu tiên không được món nào lần này thì 100 cái ngọc lục thần thực ra gì nha anh này gia tỏ thì Khải làm hoàn thành nhiệm vụ nhanh đó là chắc là tầm 2 phút là xong rồi. mấy cái này trả luôn mấy cái tiền đi tìm làm biến luôn nội lực này nó quất luôn nhá lệ một tấm phục dương một hơi cùng chờ đợi theo uh, sự có đồ siêu phẩm cho họ nha anh em mười hai hai mốt phần trăm tính ra lên cấp này kỳ lâu gơ nè Bảo Rương hiệp cốt đó móc 4 móc hai k tại móc này được 3 tỷ 8 kinh nghiệm lâu gơ thì ngày kỳ vài phần trăm thôi biết khi nào lên trăm hai mươi trời siêu phẩm ngọc bội hiệp cốt cũng được anh em à đang tìm ngọc bội hiệp cốt cho đủ set hiệp cốt luôn em ơi hiện tại khải đã có mua được cái áo rồi áo 49 ở video trước khải đã mua ờ, được áo 49 rồi lần này mà khui được ngọc bội hiệp cốt nữa easy game luôn <laughs> nỗ lực 51 100 51 100 nhưng là mình có một cái ờ, cái gì ta anh em đang xem video này thì à, đừng quên à, đỡ lại cho Khải một video này một like cho sự ủng hộ cho anh em ơi và sau video này khui rương xong thì Khải sẽ cố gắng lên những cái bát tiếp theo nếu như được sự ủng hộ của anh em hơn 100 like video này nha anh em video này Khải sẽ úp ngược lại trên kênh anh em nào chưa xem có thể xem lại nha nếu như anh em xem rồi thì cũng có thể bật lên xem lại cho nó vui nữa ủng hộ vài view nữa rồi xong nhà tao Duyên Trời ơi không có gì luôn Rồi cắn mấy cái nghiệm đã rồi Ôi, làm cho tỏi này nó được có mấy phần trăm áo thiệt sự này mà mất quá lộ độ từ lương bí rồi dọn cái rương ấy để làm trăm rương gì ngay và liền anh em à bỏ vô rồi chuẩn bị mấy cái kiểu để nộp cái này, này nha Bây giờ thì Khải sẽ qua Tương Dương lượng quan Khải sẽ đổi 100 rương Ngọc Lục Thần nha Nam 100 rương Let's go baby Khui hang Hello anh em đang xem nha Anh em đang xem đừng ngại trong like chia sẻ ủng hộ chơi Nam ơi Và đây là cũng như là một cái chương trình à, khui đồ xanh của cụm máy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử Một trong những máy chủ hoạt động một bàn tay và không kéo xe anh em ơi Và server này chỉ à, có đồ xanh với ăn ban này nọ quay đầu anh em ơi Không có đồ nào hơn nha anh em Bây giờ Khải đổi anh em xem Server này thì nhiều anh em hỏi là có đồ hồn kim môn phái không? Khẳng định là không nha anh em. Đổi này. Khẳng định là không nẻo này. Một ngàn đồ thần 20 vạn và 2000 tích lũy đó. Chỉ có những đồ xanh. Một rương. Hai rương. Ba rương. Bốn rương. Năm rương. Rồi trong thời gian đợi đổi đổi 100 hộp anh em đợi tí anh em mà đổi từng hộp lâu quá. Đó anh em ơi, tính ờ, anh em xem thì 100 ngọc lục thần thì tốn khoảng 5 kim rồi à, hai ca dạng thì cứ một rương hai chục vạn thì hai một trăm rương là hai ca dạng thì hai ca dạng khoảng tầm 4 kim nữa là nó tầm 9 à, kim và 200k điện tốn kim thì nó dao động khoảng tầm 3 kim nữa thì ở video này hết khoảng tầm 12 kim đó nè và như là cái này không xếp xếp chồng được nha em ơi nó có thời gian này nè có thời gian là không xếp chồng được em ơi nó dính cái thời gian thời hạn sử dụng á không xếp chồng được và khả năng cố gắng đổi 100 rương nha nè đóng trong rương đâu đó rồi khải à, à, cống vào rương rồi khải đồ tiếp đó đúng đã 50 rương rồi anh em à tiếp tục đó chuẩn bị sẵn hết rồi chuẩn bị sẵn hết rồi bị sẵn hết rồi đó năm chục rương tiếp tục năm chục rương nữa anh em ơi ok anh em ơi khải nhờ auto nó kích khỏi mỏi tay anh em ơi <laughs> auto nó kích cũng dài thôi anh em không thể nào nhanh hơn được điều là mình tay mình không kích thôi anh em rồi Chờ nó mở thêm một 50 rương này nữa rồi Anh em bắt đầu khui nha năm Đó Thì giờ mình cho auto kết rồi Thì mình vẫn đỡ auto thôi Thì thiếu nguyên liệu trời à, Thiếu tiền dạng à, Được thiếu tiền dạng ta Nó không chịu rút tiền trời Tí này mày ngáo không phải Rút tiền thì má Đầu nó không rút tiền luôn Má auto này ngáo rồi cái chính là rút 150 ờ, xu mà nó bị lắc nè rút ngàn rưỡi luôn đi không rút tiền luôn đậu xanh ngừng ngừng không rút tiền luôn đó bị lắc nè rồi chạy rồi chờ xong này chúng ta bắt đầu khui nha nam đó cho nó chạy đi rồi sau khi đổi xong trăm rương này mà khải uh, cắt bớt rương vào trong đó hiện tại 100 rương nha nam <laughs> khui cho anh em xem rồi bắt hết chỗ này luôn rồi bây giờ khải sẽ đi qua bên kia bữa tờ lái mình bán cái à donate bà ta cảm ơn ờ, hoàng khánh donate khải 30 sao mua mì tôm nha cảm ơn người anh em nha rồi khải gì giờ bác khải bữa tờ khải anh may bánh cho sen á chẳng gửi vào lại rồi chuẩn bị siêu phẩm sẽ về siêu phẩm sẽ về trong clip ngày hôm nay cố lên nói chung là bỏ tiền ra thì mình hên xui này mà nói chung là mình chỉ gọi là ừ mình chơi sổ số may mắn hơn xui thôi nè chứ còn thiệt này thì mình không biết thử nào mà nó ra được món gì đâu nè tại vì đồ nó rất là nhiều loại đồ và chưa chắc là mình đã ra món này món kia nên là hên xui tất cả là hên xui nè mọi ơi rồi bây giờ chúng ta sẽ cắn miếng bánh đầu tiên là thiên sơn quốc tửu à, hoa tiết rồi à, ờ, cái thông đó cắn tóc tật luôn nè đậu nó đang không mà cắn nhiều hình quá nhiều dòng quá nó không hiện luôn nè nó kiểu nó lắc hình luôn nè rồi Bây giờ chúng ta Ô, oh, được thêm cục ngọc lục thần này. Ok, chúng ta thêm một phát ngọc lục thần nữa em ơi. Được đủ điểm con kia mà. Làm thêm cái này luôn. Đỡ chừa lẽ làm gì nào, Vui may mắn nha nam. Rồi. 101 rương ngọc lục thần. Và ok bây giờ chúng ta sẽ mở cái rương hiệp cốt trước. À, đỡ mở thì chúng ta sẽ lên hoa sơn nam. Như thường lệ thì anh em cùng lên hoa sơn. Rồi, lên hoa sơn mở chơi cái may mắn này thì anh em đi nhảy thanh này nọ thì nó vẫn còn mà điều trong người khải con lôn có con con lôn em nó rất là nhiều dòng em nên là chắc chắn em nó sẽ bị ẩn này nọ thôi còn thiệt là may mắn vẫn có trong người nha em đó nếu mà em quay khác xem thì may mắn vẫn có trong người rồi bây giờ khải sẽ cho cái con uh, độc này nó ra nó đứng nó bối đồ luôn không không có đồ là nó vứt qua con này luôn em cho nó xốp luôn để cho năm độc uh, đợi tới để cho năm độc bối đồ đó rồi cho Nam Độc lên Hoa Sơn luôn Và bây giờ chúng ta sẽ bói đô Nam Độc phải cũng ngon lành lắm anh em Rồi Nam Độc thì chỉ việc lên Hoa Sơn đứng bói đồ thôi Không cần làm gì hết anh em Chỉ việc đồ rác quanh ra là Nam Độc lắm Cái đồ rác quanh ra là Nam Độc lắm Đó Anh em cùng xem này Vừa rồi Khải có cắn may mắn anh em Thì anh em cùng xem con Nam Độc Khải nó đầy may mắn trên đầu luôn này nè Rồi Rồi anh em không Ở đứng chỗ này thì cũng Nam Độc nó sẽ tự động ờ, phù gì cũng như là bán đồ này nọ luôn nha anh em Rồi bữa tôi nem động ấy cái gì vứt đồ cho nó nhặt luôn nếu không có đồ gì ngon thì nó vứt nó nhặt luôn đấy nem không trên đầu nem động đầy may mắn này nè vừa rồi nãy butter khải butter nem động luôn nè rồi khui khui khui rồi một cái khắc nhẹ này. rồi ok đứng nào đây rồi vậy thì đầu tiên khải sẽ khui cái uh, món hiệp cốt cho nha nam hiệp cốt cho nha mọi người ơi khui hàng khui hàng khui hàng úp úp úp anh em đang xem video đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi hiện tại bây giờ chưa biết được gì anh em ơi khui khui để xem thử món gì anh em ơi khui thử món gì anh em ơi hai ô trời nhân diện nhiều tình buồn thật sự ba sáu bỏ anh em ơi ra ra khơi mất bốn kim mất bốn kim cái này là bán ra ngoài bốn kim đó anh em rồi mất bốn kim anh em ơi không có giá trị gì hết mất bốn kim rồi Tiếp theo 100 rương nhập lục thần Khui nè Khui nè Áo áo Áo sao toàn áo không vậy Bói Áo Áo này shop luôn Khỏi cần nhập luôn anh em ơi Shop Shop luôn Mình quanh cái này cho con Nam Động nó lái luôn nha Nam Đó Rồi Nam Động lái luôn Vô chân băng shop Rồi tiếp tục Khui hàng Áo Áo đai Áo đai Ok Hết chỗ này hết chỗ Khả phải uh, từ từ bói đồ tiếp tục bói tiếp này em ơi Khui hàng Đồ áo 540 Phục hồi đâu đủ có phục hồi được có ít tiền rồi Nam Phục hồi 40 là có tiền rồi Đồ áo buồn gớm gớm này Cái này mình thay vào đai lưng ngon rồi Ôi trời, năm xíu dòng ngon em ơi đồ hoa cái áo thiệt sự này mà tiếp theo từ từ từ khả năng tính thử là đang làm nên người ta à, bây giờ được coi nó sẽ, sẽ cho nó rồi tiếp tục shop luôn đai lưng chón kháng họ rồi sợ này này củi quá được sinh lực cao thôi không banh cao shop luôn rồi, shop shop shop anh em ơi. Đây lần này chắc cũng shop thôi anh em ơi. Không làm được gì. Tiếp theo. Áo. Đó. Đồ, cái này mình thấy là bằng đao lưng được vài kim anh em. Bù được vài kim anh em. Rồi, nói chung là áo đó cũng như shop không chả làm được gì. Áo khăn lôi. Shop. Shop. Shop. Shop. Má cành quá, cành quá. Rồi giờ anh em sử dụng đai Ở ờ, cái đai này đai lúc nãy không <laughs> nói nữa Đậu xanh hiện tại bây giờ là đã khui gần 15 ờ, lương rồi anh em ơi Còn 85, ờ, 85 lương nữa Anh em đang xem trong một lao hồi chơi anh em ơi Cái này số hết không có món nào được xài được luôn anh em À tiếp theo Áo Nón Áo Khui này Khui hàng này Nón Trung độc Vứt Áo Hàng họ Vứt trời ơi hai dòng nón vứt nón áo vứt ôi toàn toàn toàn toàn toàn hình em ơi gì mà chưa có món nào được anh em chỉ được cái đai lưng gọi là được được gọi là gọi là có thể xài được anh em cái đai lưng cũng chưa gọi là bán được đai lưng chỉ được gọi là <laughs> là có thể cho cho xe xài được thôi anh em ơi hiện tại đã gần uh, chục rương rồi gần ba chục rương rồi hôm trước khải mua hôm trước ở cái bát một à, khuôn gặp lục thần khải khuôn 50 rương cũng lỗ sắp mặt lỗ như là tôi nó lúc đó tiền vạn hay mắc là khải lỗ lúc đó bảy kim đó nè rồi ui thằng này lời lỗ đâu cái nón sinh lực lực 9 ít nón kim này không ai xài đụng này không anh thua vài chục vạn đâu gọi là được xài đó gọi là được xài đó không được đẹp lắm mà được gọi là được xài có người xài số sinh lực hoài wow, sinh lực 120 năm ơi ui đó Đồ, kháng hỏi 19 không phục hồi ta Má nó cho thêm phục hồi 40 rồi, có chọn thiếu lâm mang luôn nè Ôi ôi, 56 dòng đẹp cơ Rồi, 530 Lực thông pháp Nón này chắc cũng sốt luôn, nón này chả có sinh lực luôn nè Được cái dòng thông pháp với 530, không có sinh lực này nọ hết, cùi quá Được cái nón này gọi là được xài đó Những món được xài phải đỡ lại cho anh em xem Chứ thiệt tình là đỡ bán được thì chưa bán được anh em Gọi là được xài thôi chưa bán được <laughs> không có đồ may mắn anh em ơi khải không có đồ may mắn anh em ơi ui ui ui ui chưa cái vũ khí nào luôn nón số áo một dòng ôi nón làm chậm mươi đậu xanh cũng được nha nón này ngon ấy được nón này hợp lý này mà nón này được nè được một món <laughs> bù được hơn kim cái nón này được hơn kim ôi trời nón này số được nón làm chậm 40 nè em ơi rồi ok ton này chưa hết mà ba chục rương ra đây nè em ba chục rương ra đây thì chỉ gom được một cái nón 540 gọi là có thể bán được vài kim đó nón đó thì có thể thiên nhẫn ờ, thiên nhẫn cái bang nó xài đẹp này em được một món thôi ờ, ờ, tiếp tục này em nhìn lá thì biết rương nữa mà ton này ton này à, bây giờ khải sẽ lấy thêm 30 rương lúc nãy thì 30 rương tầm này thêm 30 rương nữa nha nam tại vì nó chặt chỗ quá không có chỗ bối độ nè nên là lấy lần 30 rương nam ơi lần một đã xong chúng ta sẽ tiếp tục 30 rương tiếp theo bỏ những cái món mà vô được có bán được tiền như là có thể xài được bỏ vào rương rồi thì chúng ta khui tiếp tục tiếp tục tiếp tục <clears throat> Cảnh quá, cảnh quá Anh em đang xem trong một la ủng hộ cho anh em ơi Các bạn nón à? nón là cái cái um, thiên sơn này anh em nón là thiên sơn này Thiên sơn này nón là thiên sơn này Tại vì cánh cái nón là có thiên sơn đó anh em Cánh thiên sơn là không cần cánh nón làm gì Rồi, khui Bỏ cái này nó rộng rộng tí Có khi ra cài vũ khí thì sao Cài vũ khí đồ tóc sát thương đồ ngon lành bán vài chục củ sao anh em Đó Tầm này là 29 rương này tính tính xem xem mà anh ngờ ba chục rương mà ra hai chín rương cũng được khui áo áo nón nón sao toàn áo với nón không vậy nón không khí đâu nón ui trời toàn nón rồi em ơi khui đâu áo không phục hồi em ơi một triệu được tầm tầm tầm á được nha em ơi nếu một triệu thì mua khoảng ạc tầm ờ, chín tám chín bảy là được nha hòn khánh linh ơi rồi cho mua đồ em ơi nón này cũng sốt luôn Trời ơi, nón này họ kim xài được, bán được <laughs> vài trăm gọi là xài được cái bán được, bán có tiền cũng khó này mà. Sinh lực cao. Số. Ôi rồi được cái nón này cũng được, nhưng vài chục vài chục vạn không mình thua. Rồi, số. <clears throat> Hiện tại à, đã gần 40 rương, chưa có gì gọi là em ơi. Đủ áo nữa đâu trời cái áo của mày xốp này xốp này lại nón kim nó đổ nón kim nhiều mày nón này cũng xài nguyên thu xốp bà luôn rồi em ơi cái này bắn xốp rồi nón kim kháng độc cao vãi chưa rồi mà không sẽ lực lực trả thì mình dùng mấy này xốp xốp xốp đôi giày đôi giày này cũng gọi là tạm ổn thôi ok vứt nó đi nè mày mấy cái này gọi là thiệt gọi là bán vài chục vạn một món không đứng không tới luôn nè nói chung là chưa thu được gì mấy này bán sốt cũng được nè mày hoặc là đỡ xài xe là anh em nào trong băng chưa có thì xài được chứ không thì thua ôi giời ơi mỗi một mớ được hai đa lưng anh em ơi à, khai bán đồ bên này đã bán số bên này hết ạ chặt rương chặt rương chặt rương rồi được một những món đồ còn xài xài tầm tầm khui tiếp tục trời ơi nó trong độc 40 không lúc này mà chón rồi kháng hở đồ cũng được vài kim anh em tiếp theo Ui oh, Nó ngon cơ nha Nó này ngon ngon ngon Hàng về hàng về Hàng đẹp Hàng đẹp sẽ, sẽ đăng bang <laughs> Đăng bang nhu tình Quá đẹp anh em ơi Đủ cái này mà chón dòng một nữa Ngon nữa Này quá đẹp anh em ơi Sinh khí 14 nữa Nói chung là nón này đó mà bán chắc cũng được vài kim Không không lỗ đâu anh em ơi Nón này so đến hiện tại bây giờ cũng hàng đẹp ấy Sinh lượng lực uh, ờ, kháng họ chống 40 Sinh khí 14 đẹp Tiếp theo Ôi, đây lần rác, đây rừng rác Đâu dân Rác luôn Nón này rác luôn Áo này rác luôn Đủ sao toàn rác còn người má Rác luôn, đây lần cuối cùng Ôi giời, đây lần này sốt luôn Mấy món này không xài được món nào luôn em ơi Chỉ được một cái cái nón là gọi là có tiền Đó, <laughs> nó gọi là có tiền <laughs> Cái nón gọi là có tiền còn lại rác không Rồi, vô bán shop này đã <laughs> Anh em thấy không đồ đồ thì dòng dòng không có trong nào mà đã có đủ nó full nộp luôn em đủ áo thiệt sự luôn rồi được một cái nón anh em ơi tôi như rồi được một cái nón còn mấy cái này chả được là shop hết rồi vui tiếp nó nó dây rồi này có vẻ có vài món xài khôi được khui mấy món khôi được rồi ôi xa xa xa Hàng về Tiền về Ôi trời ơi Ôi trời ơi Cái này xài sọt server vẫn đánh cắp nha anh em Ôi sinh lực 160 Sinh lực 66 mà còn sinh khí 14, 17 Cắn họ 14 cái này là khẳng định anh em luôn Tiền về Tiền về Tiền về Đấy, xa xa Cái này bán chắc chắn phải trên 5 đến 10 kim khẳng định em luôn Trên 5 10 kim cho anh em Hiện tại nếu mà có mua xài dòng 1 vẫn nâng cấp Xài sập server vẫn nâng cấp Quá tuyệt vời <laughs> Ngon lành cần đào Hàng này 15 kim còn không muốn bán đó 5 kim gì ở đây Dòng 1 chón 40 đã 10 kim rồi Tiếp tục anh em ơi Tiền về cái nón này cái dây này là thu tiền anh em à Thu lời luôn không lỗ luôn Tiếp theo Ủa, hàng đẹp về hàng đẹp về Ui trời ơi thêm một cái nón nữa hả À cái nón này nón nãy Tôi tưởng thêm một cái nón này à, <laughs> Nón nãy nè em ơi Xốp Xốp Xốp tưởng, thêm một cái nón chón nữa à ok à ok được hai món VIP rồi nè em ơi Rồi thêm mấy cái đắp cái này nữa Đâu được ở đây một Được một cái đôi giày đó là có thể thu vốn em không lỗ rồi nè em à Chắc chắn với em một điều là không lỗ nha em Thu hàng thu hàng hàng về Thu được cái đôi giày đó là bù tiền rồi anh em ơi Không lỗ anh em à Chắc chắn anh em luôn Sửa server này đôi giày đó mãi đỉnh anh em à Mãi đỉnh mãi đỉnh Tìm không ra là mãi đỉnh luôn nha anh em Rồi Ok về bơ Chúng ta sẽ khui tiếp tục hàng tiếp theo Đúng rồi đã không ra thì thôi ra phát một là hàng mắt luôn em ơi được nha, cái này chơi được Hiện tại nếu mà đôi đó phòng thủ lý làm chậm thì thiệt lại gấp 5, gấp 6 lần cái món thủy luôn em cái món thủy thì đã gọi là hàng hiếm rồi món thủy đã gọi là hàng hiếm rồi nhưng mà nó đã ra ra mát luôn nếu cái đó mà ra họ nữa trời ối rồi luôn em ơi nếu mà cái này ra họ nữa thì anh em vô bờ em mà có chó giữ nhà rồi khỏi phải lo em mà bán được rồi đó chúng ta chơi tiếp rồi tiếp tục 30 rừng tiếp theo quá đẳng cấp rồi những rừng cuối cùng ôi bên này còn một mớ nữa này em ơi Ui, hết luôn <coughs> quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp nó một luôn em ơi dây đó nó một em ơi vậy nó một không dưới một triệu đâu <coughs> rồi tiếp theo tiếp theo tiếp theo tiếp theo tiếp theo Đó, tiếp theo này mày như đây tèo lên này ông nào đây ông nào đây ui đây lưng áo à đây đủ ai đây ai đây anh em <laughs> phun rương ý ồ oh, thử lực coi nhá đụng má phun rương biết khui kiểu gì luôn nè phun rương biết khui kiểu gì giờ nó hợp lý luôn nè nó dạ yeah. sinh lực cao không có gì hết đủ xanh đây rồi đây này đủ xài không có thua nè mày. Rồi Tiếp tục Má chặt rương quá chặt rương quá Thôi tiếp tục Hiện tại server này là server đồ xanh Nên là những món đó cực kỳ giá trị nè mà Như cái nón này nọ xấu dòng quá pin luôn nè dày nữa Ồ dày phòng thủ lý 500 rồi, Đây lưng thủ lý 500 ơi Đây lưng thủ lý 500 dày thủ lý 500 Áo số Ôi trời ơi Đôi giày này cho anh em mang này Vui quá Ôi trời ơi đây này là sinh lực nó 15 mà thám vãi chướng. <laughs> sinh lực 15. Vãi cả nồi. Rồi số. Sinh lực 15 chán vãi chướng nè. À ok Nguyễn Cường ơi. Chạy lên đứng gần gần đi anh em, đừng đứng sau đỡ khảo nhiệt độ đó anh em. À, lưng này không không yên thua anh em. Chó được dùng nội lực không có dùng gì hết. Rồi tiếp theo. Khui. Rộng rộng rương hơn chút ạ. Tầm này khả năng tìm phòng thủ lý từ đai lưng cũng như là dày anh em ơi. Pha này em lại cho có đôi giày còn thủ lý Trời ơi má đôi giày đó gấp 5 lần luôn anh em Bèo lắm bán 5-7 triệu là chuyện bình thường anh em đôi giày đó Nếu hở họ Rồi full nộp Nếu hở họ phòng thủ lý 17 540 Ôi rồi thông pháp này nọ đó Tiền về ối rồi luôn Ôi áo sâu dòng tuần rác Rồi tiếp theo Hay quá hay quá Này à... Shop một vài món cho nó khỏi chặn đường á Rồi tiếp tục bói đồ tiếp này mày Rồi bói đồ tiếp Hiện tại đã trôi qua hơn 17 phút rồi May mắn vẫn còn anh em nên anh em khỏi lo anh em ơi May mắn vẫn còn Nón Áo Hai áo Trời ơi không có phục hồi Đục áo Mấy áo mình không thấy cái áo nào phục hồi nha Ôi Nón kim được này Nón kim lại có tiền này Nón kim này bèo lắm bán được uh, 500 xu đến một kim Cũng được Sử lượng 140 Kháng động 15 Nỗ lực Hàng này thì đường môn đi uh, ờ, Đường môn đi chuẩn năm hành Hoặc là nghe mươi đi chuẩn năm hành này nọ Hoặc là Cô Long Đao đi cũng khá là đẹp chuẩn đấm hành cũng khá là đẹp đây giày áo bao tay ui, giờ mới thấy một bao tay luôn lâu lắm mới thấy một bao tay luôn á áo số ôi trời ơi không có phòng thủ đâu một đôi giày quá được nhưng mà không có phòng thủ anh em trời cái này thêm phòng thủ 15 là tiền về rồi à, ok ôi kháng hỏi bạn ngon ngon ngon tròn thiếu lâm khả luôn em ơi đang cần đại lưng đẹp quá đẹp luôn ui bàn tay sinh lực cao bàn tay này ngon này được cô tiếp nón uh, chống 30 nội lực rồi shop này rồi shop này đó như những cái món đồ shop thì khả anh em thấy bên này này thì uh, khải đương này khải đương ra là năm độc từ nó bán thôi rồi, ờ, tiếp tục anh em ơi xíu nữa tiền về cái đao cái đôi giày anh em ơi ui chặt rương quá chặt rương quá làm chậm 20 shop luôn rồi không có gì luôn shop luôn đây áo chết cụ rồi không vô không vô đôi áo đây đây đây rồi chọn gì ra nó bán được gì nó bán đi nè mà tính ra hai cây dạng mà bán ba mới mới rác, mới rác chắc được chưa tới ờ, hai chục vạn <laughs> <laughs> chơi đồ cho nhiệt tình mà thu lại bao nhiêu em thấy lỗ sắp mặt cho nè thu thu chơi là chơi nhiệt tình luôn mà thu lại trả được bao nhiêu luôn nè rồi khui ôi đôi giày xấu dòng sinh khí ôi má đâu đôi giày này chó bóng mười nó có tiền nữa số số nãy chưa thấy cái áo chưa thấy cái áo nào phục hồi luôn nha anh em ôi sinh lực nỗ lực cao giống cái nón gì á nón này nỗ lực cao Còn à? ờ, kim rồi đai lưng này cũng trái thua nữa mà vài chục vạn vui vui đã khai bón rương đó còn à, 10 rương cuối cùng món này có tiền đánh cấp ừ, bán vài kim vài chục kim rồi khai đến em xem còn lại mấy món này thì có thể là ngồi shop bán vài chục vạn hoặc là cả trăm vạn cũng có người mua 200 vạn chứ không có người mua rồi khui tiếp tục 8 đường cuối cùng Đồ không có cây gì Không có đồ nào ngon luôn ta Má cái đôi giày này không thôn lý ngon hết rồi Hết giày rồi nè mà Nón áo Nón Số Số Ôi trời ơi Đồ Đậu xanh cũng được sấu dòng cũng ngon đấy nhưng mà vấn đề là cứ làm chậm 30 thôi gọi là xài gọi là cũng tạm ổn rồi em sẽ được lực trời ơi nón này bán được hai ba kim hai ba kim kim shop luôn rồi shop shop shop shop ui cái nón 20 chón 30 đẹp không anh em đủ xanh rồi ok được vài món đồ cũng gọi là tạm ổn đỡ đủ xài nè còn lại toàn rác hết nón này áo ráp này ráp này rồi nói chung là với à, khoảng 12 kim thì khải nghĩ cũng thu được ừ, không lỗ lắm đâu nè 12 kim mà đỡ cái lần này mà gọi là mình cũng có thể là về bờ này mà rồi cái đám 22 này khỏi chơi luôn đó. thôi ok hay đấy lần sau mình sẽ cố làm thêm vài bát nữa khui cái này khá là hay nè hơi tốn kém tới nhưng mà ra đồ là khá là đẹp nè mà còn hai đường cuối à à ấy xà xà thái thái thái thái còn hai đường cuối ok khui đụng non áo, đụng bằng non thùng lưới nè non dao non dao <clears throat> ui rồi ôi rác không <laughs> nỗ lực võ này mà nỗ lực sốt nỗ lực sốt rồi nỗ lực sốt không làm được gì rồi bỏ rác luôn đi làm biến quá đây, để tổng thở cho anh em xem thử lời lỗi anh em ơi với khoảng à, cái cái rương này là cái cái rương nhu tình là 4 kim này ra đi này với lại 12 kim thì Khải ở video này Khải hết khoảng tầm 16 kim thì dao động khoảng 1 ờ, triệu anh em ơi 1 triệu 1 triệu hơn một tí thôi nếu mà ra đôi giày phòng ờ, đôi giày họ kia là có thể bù vốn nè ơi không lộ lắm đâu nè ơi đây đỡ những món mà khải bán có tiền được thì khải đã bỏ rương cho anh em xem đây cho anh em ờ, xem thử lời hay lỗ này em ơi đây nói chung mấy món gắn có tiền thì mới đỡ thôi còn lại mấy món xì đà vứt anh em ơi <coughs> rồi còn cái nào nữa đây đây đây còn bên này cũng mới nữa nè em ơi nói chung là mấy món vài trăm xu này nọ khải tổng cho anh em xem luôn nha đây à, đầu tiên thì có hai món vip đó là một đôi dây, đây nè đôi dây này á sáu dân này á hiện tại so đến hiện tại bây giờ nếu ai nào ai mua thì có thể kích được dòng chón dòng một thì có thể xài đến khi nào có ăn ba hoặc nhu tình gì đó tuy hạt hiệp cốt đó thì đôi dây này thì nó vẫn đẹp cho đến hiện tại cho đến sập sẽ vẫn là đẹp nè em ơi đôi giày này bắn đẹp nếu mà không ổn thì đôi giày này nếu khả lên set nếu mà khả lên set hiệp cốt thì đôi giày này khả sẽ sai không bán đâu nè mà, đó ok cho anh nếu đôi giày này khả lên được set hiệp cốt thì đôi giày này khả là người xài không cần phải bán đó còn nếu mà phải bán đôi giày này trên một triệu rưỡi hai triệu người bán còn không không bán ok chưa đó chắc chắn cái này một điều luôn con lô này đôi giày này nhìn phải khỏi chảy giải luôn nè đây cái nón này thì à, cũng quá đẹp Xét hiệp cốt nhu tình Nếu mà anh em có thể Hiệp uh, hiệp cốt không xài được rồi Chỉ có xét ăn ban Ăn ban là sau này đường môn nó xài theo hướng này Thì cái nón này bèo lắm Có bán chân riêng nữa thì cái nón này bèo lắm Được 5 đến 10 kim 5 đến 10 kim nè Không không rẻ đâu nè 5 đến 10 kim Đó thấy chưa Bèo bèo thu được bèo bèo cũng được 20 kim nè Không lỗi nha mọi người rồi nón này thì uh, trăm xu vứt bên đi nón này này nón này thì sinh lực lực làm chậm thì bán cho mọi người thiên nhẫn tầm này thì Hồi chuẩn năm hành thì cũng được khoảng kim rưỡi hai kim Đó Đó ok chưa Rồi cái đôi giày này bèo lắm bán ra Đỡ mà nói dòng 2 thì nó bán hơi chậm một chút Nhưng mà đỡ mà nói bán ra thì bèo lắm nó cũng được khoảng hai kim đó, đó. Đai lưng này thì uh, à, sinh lượng lực chó 20 mươi Đai lưng này thì được cái sinh lượng lực mà nếu mà đỡ đi chuẩn năm hành của thiên nhẫn cái băng rồng thì Nó vẫn đạt được gọi là 80 chậm và 40 chó 40 chót ở cái đai lưng và nhẫn chuẩn xét năm hành hỏa thì đai lưng này chắc cũng tưởng là tầm 500 xu chắc cũng chơi nè 500 xu chắc cũng chơi rồi đai lưng này thì kháng hỏi dân một quá biên luôn không còn phải chơi đâu nè sinh lực 146 đai lưng này nếu mà có thể thì bán thì ra ngồi thì người giúp được hai ba kim có thể là 5 kim nếu thực sự chắc cũng 5 kim 5 kim nếu mà đỡ xài thì à, con thiếu lâm mình xài là hợp lý rồi còn cái nón này thì kháng họ cũng thiếu lâm xài thôi còn không không bán làm gì tại vì cái chón nó không hơi ít quá thiếu lâm kích dùng một nó nón này thì khỏi chơi rồi nón này thì đỡ mà nói thì tầm này thì nó được cũng rất là sinh lực nỗ lực phòng thủ 12 và làm chậm 30 thì cái nón này nếu thực sự bây giờ bán cho bán chân nữa thì bèo giá lắm cũng được 2 đến 3 kim đó đây cái nón này bèo giá lắm cũng được hạn đến 3 kim đợi đến set ăn ban thì có thể lái ra mà dùng không có thiệt lắm cũng gọi là khá ok nếu cái này mà thằng pháp 15 nữa thì đường môn ối rồi luôn nè nếu thằng pháp 15 nữa thì quá tuyệt vời thằng pháp hơi thấp quá thì cao lắm nó được 2 đến 3 kim rồi cái nón này ờ, vài trăm xu này không nói Ok chung là tổng doanh thu thì thiệt hại thì ờ, khả tốn khoảng tầm 16 kim Nhưng mà thu cũng được hơn 25 kim đó em Không lỗ đó mọi người Ồ, Không được cao khí luôn em Đây Cảm ơn em đã theo dõi video này và Xin kính chúc em luôn ờ, xem video vui vẻ và đừng quên Khải hay livestream trực tiếp vào lúc 7 giờ hoặc là 7 giờ tối 30 phút hàng ngày nha nam ơi. Đó. Thu về, lúa về, lúa về nha nam em. Đây. Chứ thì uh, nếu mà không bán được đôi giày thì Khải có thể đổi dành đến xếp hiệp cốt Khải mang cũng không không lỗ đâu nè Đôi giày đó tìm khó lắm nè em ơi Rồi cảm ơn em đã theo dõi rất nhiều nha <clears throat> Quá tuyệt